anh em nhé video ngày hôm nay tôi ờ, muốn chia sẻ cho anh em một cái cách đánh tài xỉu cái cách chơi tài xỉu cái mẹo chơi tài xỉu mà anh em đi đến bất cứ bất cứ cái sân chơi nào anh em đều có thể giành chiến thắng với tỷ lệ thắng lên 80 phần trăm cho anh em nhé thì cái cách đánh này thì nó rất là hiệu quả cho anh em lên tới ờ, lên tới 8 9 10 phần trăm nhé đấy mà đặc biệt thì ờ, cái tăng tích của nó thì rất là ok đấy tôi có thể bao nam châm À, không hít nước muối thì nổi dọi đèn thì trong thì cái cách đánh này nó như thế nào à, để cho anh em tiện nó rõ thì anh em xem video này anh em xem hết cái video anh em sẽ thấy được là cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em thì à, trước tiên tôi vào tôi sẽ tôi sẽ test cho anh em cái cách đánh tài xỉu này Đấy. cái cách đánh tài xỉu và cái, mẹo chơi tài xỉu này thì nó hiệu quả với anh em như thế nào đấy thì bây giờ tôi, tôi sẽ test cho anh em năm bảy tiếng để tôi sẽ đoán tôi lắc và tôi sẽ đoán ở trong này nó sẽ là tài hay là xỉu nhé giờ tôi tắt cho anh em này nhé. chén này tôi ờ, đoán là tài này, tôi đoán lục tài nhé lục tài này ra lục xỉu chén này tôi bỏ chén này nhé. chén này tôi ờ, bị phản phản thì tôi sẽ ờ, lấy lại hai ba bàn sau hoặc là nhiều bàn sau nhé ở đây tôi đánh xỉu này, đánh nhị xỉu nhé Đấy, đánh nhị xỉu tiếp tục cho anh em này Đấy, ván này tôi đánh ờ, ván này tôi ờ, bỏ ván này tôi bỏ bỏ, bỏ. Đấy, chén này tôi đánh lục tài này đánh lục tài anh em nhé đó lục tài tiếp tục cho anh em này Đấy, chén này tôi lại đánh nhị xỉu này đó chén này tôi bỏ chén này tôi bỏ tiếp này cái này tôi đánh nhất xỉu này đó trái, trái này tôi đánh lục tài này Đấy, bão lục luôn này đánh lục tài như này ăn no luôn anh em nhé tiếp tục cho anh em trái nữa này trái này tôi đánh ờ, tôi đánh ờ, tứ tài đi ờ, đánh tứ xỉu đấy thì trái này bị phạt đấy nói chung là tất nhiên là nó có sẽ có những cái chén phạt gọi là phạt thế hột thì nói chung là tôi đánh tứ tứ tài đấy, tứ thì là có 6 60 phần trăm là lên tài rồi đấy nên mà tôi đánh tứ tài thì nó về tứ xỉu Đó. nếu mà đánh nguyên tứ tài tứ xỉu thì à, tôi chỉ chỉ mất đấy thôi mất à, tiền không chén này tôi lấy lại này. đánh nhất xỉu luôn này đánh nhất xỉu đánh xỉu đó anh em thấy hiệu quả không thì đây chính là cái cách mà anh em đi chơi tài xỉu Đấy, anh em uh, sử dụng cái à, cái cách chơi này cái mẹo chơi tài xỉu này thì nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em nhé đấy thì uh, cái uh, cách chơi này nó như thế nào thì bây giờ tôi vào tôi sẽ nói cho anh em để cho anh em thấy được cái cách chơi của nó thì cái cách chơi của nó là tôi đang sử dụng cái bộ báo dung tài xỉu bốn mặt nhé đấy bộ tài xỉu báo dung bốn mặt đấy, nó là một hột tài xỉu báo dung bốn mặt thôi nhá Đấy, nó chỉ có một hột thôi thì à, thì anh em nào mà Đấy, tôi sẽ lấy cái báo dung này ra đây đấy, để tôi test cho anh em đấy đây chính là cái bộ uh, tài xỉu báo dung bốn mặt cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt đấy, nó giúp cho anh em đi chơi tài xỉu nó hiệu quả lên tới 100% cho anh em đấy nó báo chuẩn 100% đấy thì tất nhiên là anh em có những cái chén phản đấy ví dụ như cái chén phản vừa rồi của tôi đấy phản chén chén phản đầu tiên đó chính là 612 đấy thì tôi có lục thì tôi đánh đánh lục tài nhưng mà nó ra 612 thì tôi phải chịu tài xỉu mà đấy, tài xỉu thì là tôi phản đến hột thì anh em phải chịu thôi đấy thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em cái ờ, hột tài xỉu có dung bốn mặt này đấy anh em thấy không nó rất là trong đấy đó, nó trong tới 90 phần trăm cho anh em nhé trong 90% cho anh em gần như là hỗ trợ đó. Đó, thấy không rất là hiệu quả thì cái hột tài xỉu bao dung bốn mặt này là chơi như thế nào và cái cách sử dụng của nó như nào thì đây tôi sẽ vào tôi nói luôn cho anh em cách sử dụng của nó rất là đơn giản đấy khi mà đến sân chơi thì anh em chỉ cần đưa được hột tài xỉu này vào để sân chơi để cho người ta lắc thì anh em ở ngoài anh em sẽ đoán cái nhịp dung của nó đây chính là cái nhịp dung của nó nhé đấy thứ nhất và cái thứ hai nữa là anh em có thể làm cái đấy, anh em có thể làm cái thì anh em nhất về nhị về thì là anh em sẽ kết xỉu đấy, kết xỉu thì là anh em sẽ à, căn đo đong đếm ở cái sân chơi của anh em và anh em sẽ làm sao cho nó hợp lý là được đó đấy là cái thứ hai và cái cách mà cái hột này nó báo như nào vì đây nhất nó sẽ báo một dung nhị báo hai dung ba bốn không dung và ngũ lục nó sẽ báo là bốn dung nhé